Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Ở Việt Nam, chuyện các dự án giao thông chậm tiến độ, lùi thời gian hoàn thành có lẽ đã không còn mấy xa lạ. Nhưng để đến mức bị các nhà thầu kiện ra trọng tài quốc tế để đòi bồi thường thì cũng không nhiều. Và một trong những dự án như vậy chính là cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là một đoạn huyết mạch của tuyến cao tốc Bắc Nam. Nếu không hoàn thành sẽ làm ngắt mạch cao tốc Bắc Nam,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 Công trình ban đầu ước tính chỉ cần 4 năm thi công để hoàn thành, nhưng rồi khựng lại khi được xác định là đã đạt 80%. Tiến độ hiện tại của dự án như sau. Đối với đoạn phía Tây dài hơn 21 km, đã cơ bản hoàn thành, Ban Quản lý các đường cao tốc Việt Nam đặt mục tiêu sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2024. Trong đó đoạn 1 phía Tây sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, gồm có 5 gói thầu, trong đó gói a 2 1 đã hoàn thành gói thầu, gói thầu A4 đạt khoảng 80% và gói thầu A1 đạt 81,24%, hiện đã chấm dứt hợp đồng. gói thầu A22 đã huy động làm lại nhưng do trượt giá nên nhà thầu muốn chấm dứt hợp đồng. Gói thầu A3 hiện đã đạt 68%, phấn đấu sẽ hoàn thành trong năm 2023. Đoạn 2 dài khoảng 10,7 km, gồm có 3 gói thầu G1, G2 và G3, sử dụng vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA. Hiện vốn cho đoạn này đã được bố hiện vốn cho đoạn này đã được bố trí. Ban quản lý các đường cao tốc Việt Nam đã yêu cầu các nhà thầu tái khởi động. Trong đó gói thầu G2 đã hoàn thành. Gói thầu G1 trong khoảng 4 tháng sau sẽ thi công lại. Còn gói thầu G3 đã chấm dứt hợp đồng khi phần việc hơn 80%. Hiện chủ đầu tư đang làm việc với nhà tài trợ để bắt đầu đấu thầu lại. Đoạn 3 phía đông, dài khoảng 25,3 km, có 3 gói thầu A5, A6 và A7, sử dụng vốn vay của ADB. Trong đó gói thầu A5 hoàn thành, gói thầu A7 đạt 68%, sẽ hoàn thành vào năm 2023. Còn gói A6 dài 16,5 km, đạt 34,5%. Ban quản lý các đường cao tốc Việt Nam chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ và đã đấu thầu lại. Cao tốc Bến Lức Long Thành dài 57,8 km, đi qua Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Một đầu nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Đầu còn lại nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 31.320 tỷ đồng, nay được cập nhật còn 27.510 tỷ đồng. Sau khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc dài 58 km này không chỉ rút ngắn thời gian từ Long An sang Đồng Nai xuống còn 2 giờ, mà đặc biệt sẽ giảm ùn tắc cho thành phố Hồ Chí Minh, cũng như giảm tải cho tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây hiện hữu, giải tỏa kết nối cho khu vực miền Tây sang miền Đông Nam Bộ, góp phần giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 1A, quốc lộ 51 Công trình khởi công vào năm 2014, dự kiến thông xe những km đầu tiên vào năm 2018, nhưng đến năm 2019 phải dừng thi công do trong quá trình thực hiện có một số thay đổi về cơ chế chính sách, dẫn đến dự án không được bố trí vốn. Tính đến đầu tháng 3 năm nay, cao tốc Bến Lức Long Thành có 4 trên 11 gói thầu cơ bản hoàn thành, 1 trên 7 gói thầu còn lại A7 đang thi công sản lượng 67,6%, chậm khoảng 12,7% so với kế hoạch. Thời gian qua, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tái khởi động thi công dự án, trên cơ sở đề xuất của VEC, Bộ Giao thông Vận tải đã trình chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư, cơ chế tài chính đối với từng nguồn vốn trong dự án cho phù hợp với các chủ trương đã được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, cho phép bổ sung vốn VSC e huy động vào cơ cấu nguồn vốn dự án, để đơn vị này được sử dụng nguồn tiền tích lũy nguồn vốn hợp pháp khác nhằm hoàn thành một số hạng mục hoặc công việc của dự án. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải còn đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện tuyến cao tốc này đến 30 tháng 9 năm 2025 gia hạn Hiệp định Vaysica lần 2 đến 31 tháng 12 năm 2025 để đảm bảo thời gian sử dụng vốn Vaysica hoàn thành thi công các gói thầu C 1 và C 3 Với những nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho dự án, mới đây, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC vừa tổ chức lễ động thổ các gói thầu xây lắp A61, A62, A63, A65. Đây là 4 trong 5 gói thầu xây lắp được tổ chức lại từ phần thi công dở dang của gói thầu A6, đoạn phía đông, dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức Long Thành. gói thầu A6 đi qua Đồng này dài hơn 16 km, chia làm 5 gói nhỏ. Trong đó, 4 gói đã có nhà thầu mới. Đồng loạt thi công trở lại từ mùng 8 tháng 5. Các gói thầu này đều là loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh thời gian triển khai 12 tháng. Về gói thầu A64, thi công xây dựng đoạn km 49 950 đến km 52 400. Hiện VEC đang đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu dự kiến hoàn thành trong tháng tới. Trước đó, gói A6 hoàn thành gần 34% khối lượng, nhưng tạm ngưng từ năm 2019 do gặp vướng mắc nguồn vốn nên nhà thầu cũ đã dừng hợp đồng. Sau khi tái khởi động, những hạng mục còn lại của gói thầu này dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý 2 năm 2024. Ngoài gói A6, hai gói thầu lớn khác thuộc đoạn phía đông của tuyến cao tốc gồm A5 hiện đã cơ bản hoàn thành. A7 khối lượng cũng đạt hơn 68%.